Trước này em mệt trắng nó cũng không có tướng Mà Ba trắng mọi người ơi Lẹ xỉu Thiếu một hạt anh Kido ạ à. Thiếu mất một hạt thôi không gian mênh mông quá những niềm vui khi xưa vẫn đây sao hai mi cây bỗng răng người đi ngày nào đâu thấy anh ơi túi tài anh ơi túi tài đi đâu ơi khóc được túi tài không Anh dậy anh đánh gì vậy? Anh không đánh Tú à? Tay trước anh đánh mà tay này không đánh à? Khi xưa nơi đây có gió với mây theo ta hát ca Để hôm nay gió mây Hương đưa ta về đâu Mời ạ Chàng sắp đôi ạ à. Lại một like xin nha Nghe vậy mà buồn vậy anh Ngày anh ra đi đây này đây này đánh gì nè vận chuyển sắp đôi <laughs> không có lẽ nó, nó thì đâu hết trơn ba tay chuyển sắp đôi ạ à. đâu một cây tứ hai cây sắp đôi ai hấp ba tay chuyển nuôi tứ anh em vâng ạ lẽ ba trắng lẽ xỉu ba bốn năm lé xíu năm ạ em có ma kết Thank you. nước thật chậm để quên một mình anh sống dĩ vãng chưa ai mong hãy nhìn về nơi phía xa chân trời tứ xỉu của ai ạ ai hấp tứ xỉu ạ anh kia đôi không còn nuôi tứ đúng không em cỡ ma kế love you thấy anh mình mình Ba tránh đi em, dạ Anh giờ xa sao Rất vui thấy anh buồn Ở khi nằm trong giấc mơ Phút Anh ơi Để xỉu Em chợt nhớ đến anh Em có anh kia đâu em thì vẫn thế vẫn yêu anh những ngày rằng lỗi là dõi theo anh mà thôi ok s thay lớp tới xỉu mở là nhảy xuống cái đu không ạ một cái đu một cái đu anh kia đôi em gọi anh kia đôi hút phun này chàng siêu tứ đóng mờ đúng không ạ hết tên này đóng mờ tiếp đi anh đóng mờ tiếp tay nữa đi vẽ tranh người tên mờ ạ lấy hấp ba đã lấy tài cả một một tay cuối của em nhà mình ơi còn một tay cuối kido đôi yêu thương em nốt tay cuối em đi xuống like nhé xuống là chỉnh tứ theo cầu tay cuối nào dạ anh không đánh chặn hả anh với trẻ nói mà hấp chặn anh ơi sắp đôi không cái tứ em anh ký độ yeah Em phát like rồi nhà mình ơi Ai bấm một một khúc cuối đó mọi người Tạm biệt em miếu không ạ Hẹn cả nhà ngày mai Cảm ơn mọi người đã tặng quà cho em nhé Chúc mọi người là cho may mắn ạ channel. Hello mọi người ạ à. chào mọi người Helen cố lên Anh chào anh Hà Nội, chào anh Sảnh Rồng, chào mọi người Chào tất cả mọi người trong like của em ạ à. Chúc mọi người may mắn Hello, hey slow, hey slowly, lily Helen Hồng Ba đỏ tay đầu luôn hả? Lẻ tài tay đầu, ai hốt lẻ không ạ? À? Vẫn còn một một nha Full luôn hả? Dữ dị sao? Chúng mình cố lên Chúc mừng mọi người hốt lệ ạ à. Hên thôi đồ khiêm tốn quá ha Nói chuyện khiêm tốn quá ha <coughs> Ok anh, có lên nha lễ xỉu ba trắng cái lên pháo thủ môi trên để chứ sao một em cảm ơn hiếu bắp cảm ơn anh gãy cầu tay này lễ xỉu ạ à. vui đó là vui gì vậy tự nhiên cái dung là dung em nên dung nha không xanh gọi tên em là dung dung là con dung mà hãy lên trông đúng gì á môi tràn viền á biết sao không bánh lê trên bây giờ là môi hững hờ môi tèo tèo hững hờ ra nên là nó phải tràn viền như vậy đó anh em không biết nữa không biết có bệnh không nữa trời ơi nghiêng vậy luôn lẽ xỉu à Vinh đã trở lại và quá thể quá đáng không chấp nhận được luôn á đã bảo là tên Jun rồi Dung hoài Dung là cái gì trời vui không vui phải không anh hiếu có hốt không cậu ngay không đó nha mọi người cho cẩn thận nha sắp ghê thấy em hả anh nhớ anh chơi lẻ mà sao anh không hút thế anh toàn chơi lẻ không thầy Nè, nó nè lễ xỉu ba trắng luôn ạ Không hối luôn á hả quân Em cảm ơn anh pháo thủ Cảm ơn anh Hồng ổn không anh Hồng Chào cô Lê 123 Tặng môi tràng viền hả Ok là em cảm ơn anh nhiều Xin chào chị Bình An sắp đôi rồi Chọn sắp đôi tên này rồi Chúc mừng mọi người hết chẳng ạ à. Không có đâu Hồi nãy ngồi bàn này lấy trước ngồi bàn này em sắp bàn chẳng không nè chị ạ à. Sắp hai cục chẳng luôn chẳng có chẩn tứ đâu ai chơi dĩ đâu Còn <laughs> nãy giờ sóc bốn này lẽ anh húp được một tay đúng không? Đậu xanh Sao em biết được, hồi hôm xem sao em biết được Ai kêu chị Quýnh ấy chơi, lúc sóc lẻ chị Quýnh chẳng, chẳng như Quýnh lẻ chơi Nè chẳng nè húp không, sắp đôi ạ à chúc mừng mọi người hấp dẫn anh đi tìm bóng tôi khuất lối chìm dần trong mơ đêm trôi ok làm lại đây Em yêu anh nhiều chỉ mong anh sẽ hiểu Đây chứ đâu nữa Em cảm ơn Market ạ à. Hợp lý chưa Lễ tài luôn anh ơi Uy tín 10 điểm chưa <laughs> Ok Hết sức bình tĩnh phải thật bình tĩnh ủa bình tĩnh mà phấn khích gì trong đó cố lên anh ơi bình tĩnh đánh này ngồi đó mà phấn khích đi ha ba đỏ nữa nè húp đi chứ còn gì nữa lẽ tài ba đỏ em cảm ơn anh hiếu cảm ơn anh chúc anh hiếu may mắn nha còn ai hút nữa không mọi người em tắm đi lễ ừ, đi nhanh quá em đọc rồi mà nói chung là lễ nhiều đúng không chị su á hồi nãy ngồi bằng này em sóc chẳng nhiều lắm live stream ngồi bằng này em sắp chẳng với lại tứ không thôi không tin hỏi mọi người đi hai cột mà làm gì có hai chơi chẳng đâu khổ thế đó chứ bộ đâu có phải sung sướng gì đâu lẻ ba đỏ luôn nguyên vị luôn lẻ tài luôn tự nhiên bánh sách đôi rồi Em sống mấy cái lĩa mà không ăn không hết buồn quá